Lê Mai xin kính chào tất cả các bạn nha Thì à, hệ thống bao cao su siêu thị 18 ngày hôm nay xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm bao cao su Rockman màu xanh cá ngựa này Thì dòng sản phẩm bao cao su Rockman màu xanh cá ngựa này á thì một hộp thì nó gồm có 12 cái Nó khác với cái loại dòng sản phẩm bao cao su Rockman màu à, à đen nha các bạn Loại màu đen thì nó gồm có 12 cái Còn màu xanh cá ngựa Rockman này á, thì nó gồm có 10, 10 à, cái nha các bạn Thì À, cái ngày sản xuất và hạn sử dụng á, và cái mã cốt luôn thì mọi người xem kỹ giúp dùm em nha nó in trên cái bao bì đấy mọi người ạ à. ở phần phía dưới đấy mọi người ạ à. đây là cái mã cốt của dòng sản phẩm bao cao su rockman nha đây mọi người xem kỹ giúp dùm em nha thì à, à, đối với dòng sản phẩm bao cao su rockman màu xanh cá ngựa này á thì à, một hộp thì nó gồm có 10 cái và nó được làm bằng màu xanh cá ngựa có có nhiều gân gai nội bên ngoài thân bao nó có hương bạc hà mát lạnh giúp cho thêm phần thăng hoa à, của các bạn hơn bao giờ hết nó có cái gen bôi trơn và kéo dài được cái thời gian quan hệ dành cho các bạn thì những bạn nam nào mà bị yếu sinh lý hay là bị xuất tinh sớm thì các bạn có thể chọn cái dòng sản phẩm bao cao su Rockman màu xanh cá ngựa này à, rất là tốt và đảm bảo được sức khỏe cho tất cả các bạn đấy các bạn ạ à thì um, những bạn nào mà muốn quan tâm hay là muốn mua hàng uh, ủng hộ thì hãy truy cập vào các cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả nha các bạn các bạn có thể là đăng ký tại đây bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn đó là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha thì nhờ ngoài cái dòng sản phẩm bao cao su Rockman xanh cá ngựa này thì còn có những dòng sản phẩm khác như là uh, ờ, Phil, Long Shop, Durex hay là Innova hay là Boss uh, vân vân thì các bạn bạn cứ việc mà tha hồ mà lựa chọn những sản phẩm dành riêng cho mình um, thì à, à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi à, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo nha chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye